đề do mình làm mình xài à, tương xịn tương cholimet chứ không có tương lẻ hoài mình phải nấu lên mình phải pha chế chiên nó khác chiên đó là mình chiên bình thường mỗi người nhiều người không có thích ăn xào nhưng mà nhiều người ta khi mà ta đã ăn xào rồi á, thì người ta rất thích xào hơn nó lạ hơn còn chiên nó bây giờ đa dạng là ai cũng phải chiên nhưng mà mình đa dạng là cái giờ cho khách ăn thử thì khách thích số nhiều phần nhiều là toàn bộ là xào nhiều hơn là chiên đặc biệt của mình á, là mình bán đồ chiên cá bi chiên xào bơ tỏi nước mắm với bắp mấy món đó là mấy bạn ưa thích nhiều ăn nó ngồi ta ăn nhiều hai chồng người ta ngồi với đứa con thôi ăn hai ba trăm ngàn bình thường cái chuyện nó bình thường nó sở thích của ta hai ba ngày ta ghé hai ba ngày ta ghé à, thì ờ, bây giờ mình muốn ờ, lớn tuổi rồi mình muốn tu họ <laughs> họ bán ờ, đồ kia ốc nữa ok yeah yeah yeah <laughs> anh là anh Mỹ cá viên Mỹ nha à, mình bán địa chỉ là 81 Nguyễn Học phường Cộng Lãnh quận 1 bán từ 3 giờ rưỡi tới 11 giờ rưỡi khuya Cá viên à, là toàn bộ là dưới là hàng công ty hàng hoài hàng Mã Lai không ai khách nào ăn chiên thì mình chiên còn ăn xào bơ tỏi nước mắm với bắp là tính thêm 10 ngàn tiền bắp Có nhiều loại lắm em bánh bao trứng cá hồi nè chả cá rau củ đậu hũ phô mai đậu hũ xương quýt thấy không bánh bao trứng nhím và chả cá cua cuộn và cua cuộn trứng cá và mực cuộn và tôm sumi sò đẹp hầu lô phô mai que thanh cua càng cua ít qua và há cảo và chả giò sốt là cá sót và cá cớm với lại hoành thánh xúc xích đức rồi với lại chảo xả và chả ốc và tôm hùm nó có giá hết cái này khoảng cỡ 25 loại hàng mình bán mỗi ngày là điểm thứ nhất điểm thứ nhì là cái tủ này là tủ lạnh lúc nào mình phải bảo quản cái hàng mình tối đa tuyệt đối ok mấy bạn ăn mấy bạn cứ yên tâm từ 10.000 ba viên trở lên và dạng 5.000 một sim đó cái giá nó như vậy còn hoành thánh là 10.000 tám viên à nó bình thường ví dụ như là người ta muốn ăn chiên hay là ăn xào bơ tỏi nước mắm với bắp thì mình tính thêm 10.000 gia vị với bắp là tính thêm 10.000 nó còn rau với lại đồ chua là mình cho thêm ăn kèm mình à, caron và à, dưa leo dưa leo ngâm do mình làm tỏi này đúng không với lại nước sốt của mình đó với bắp rồi gia vị mình ít xào bột ngọt mình không có xào bột ngọt thì bắp mỹ thường thường bắp mỹ bắp nếp là pha chung xào ngon còn nhiều khi khách á, là muốn ăn xào bắp mỹ không mình cũng xào cho bắp mỹ không nhiều cái, cái sở thích của ờ, khách hàng thôi ngon hay không là mình chan cái sốt vô mình xào rồi mình có hành phi nữa ở trên nữa. nó là xào món bắp đi lực nhiều nhất á thường thường hai chồng người ăn á là mối của anh á là ăn phải 300 ngàn hoặc bốn trăm ngàn hai chồng đứa con thôi đó mà giờ tùy theo cái khách hàng nhiều khi người tò mò ta lại ta thử thì người ta ăn được thì ta kêu nữa giống như là khách hàng nó mới xong xuôi người ta vô bốn người người ta ăn thử trăm ngàn xong xuôi rồi ăn ngon người ta đi thêm ăn nữa thì cái đó là cái chuyện của người ta tại vì mối khách mối ăn ốc hồi xưa của anh là ốc mỹ đó thì à, cái mối mà người ta lỡ người ta thấy mình bỏ nghề ốc rồi mình chuyển qua cá viên thì người ta nó đến ủng hộ mình khi mà người ta vô đây là người ta phải phải ghé đây vô đây là phải ghé đây nước ngoài có lợi ăn tại vì nó có giá hết có người tiếp có nước ngoài hết à, khách nhiều khi nước ngoài đã cũng à, tò mò đang thử thấy không mà ăn ít ít ít ít thứ món món vậy đó cục cục cục cục đang thử thì cứ tự chọn mà cái đường ở đây là cũng nước ngoài đi qua nhiều lắm là cũng ghé thử cho khách hàng ăn thử không biết chứ giờ mình nói thì mình nói không à. anh bán đây cái này là anh chuyển qua là anh bán đây là hai năm thôi anh ông gây à, ý tưởng mình tại vì bán ông anh là ông bán nào giờ thì cái điểm mình là xưa mình bán ốc có nhậu mà bây giờ mình mệt mỏi quá mình chuyển qua cái này để theo cái thời của tổ tiên ăn nhưng mà mình làm rất là ok mình làm toàn bộ ở nhà hết chứ không có phải là hàng ở dưới mình là hàng toàn là hàng Mã Lai với lại hàng công ty không chưa không bán hàng mà lẻ lẻ hoài rất mong các bạn trẻ đến ủng hộ các viên viên anh Mỹ 81 địa chỉ 81 Nguyễn Học phường Cộng Lãnh quận 1 anh bán từ 3 giờ rưỡi trưa tới 11 rưỡi khuya